đâu ờ, nếu có cái chỉ cầu nếu có chỉ ờ. các anh chị có ừ. academic option какая такая Dia kakak dia kakak 你乖乖去，嗯，白嗯。